một giờ mai được khoảng 40 ờ, đến 50 kg nghệ tươi đây là quả lô của nó này đinh rất là đều đẹp này đấy vì các bạn bỏ nghề vào đây nó sẽ mài xuống và ờ, mình sẽ lấy uh, tinh bột uh, là lấy uh, là cái bã của nó ra dưới này đây à, motor dây đồng toàn phát 1,5 kg à 1,1 kg 115 dây đồng đây toàn phát bảo hành động cơ cho quý vị và bà con 12 à, tháng máy thiệt làm à, bằng khung sắt rất là chắc chắn đây tổng thể của máy đây có các lỗ đây quý vị và các bạn có thể ghim chặt vào xuống ở dưới nền nhà nền đất của mình ấy cho nó có thể ờ, hoặc là để thế để di chuyển lại còn đây là con máy lớn hơn máy này ờ, sử dụng động cơ uh, 2,2 kW động cơ điện gia đình một pha 2,2 kg máy này thì xây được uh, ờ, 70 đến 80 kg nghề một giờ đây quả lô của nó đây rất là đều đấy mài uh, ờ, mài nghệ rất là nhuyễn lấy được uh, ờ, hết cái ờ, phần tinh bột của nó đây cái này có motor uh, toàn phát 2,2 kg sử dụng điện 220V rất là chắc chắn còn đi ờ, đi kèm với máy ờ, nghiền nghệ ờ, xay nghệ thì còn có máy vắt nghệ mắt vắt ly tâm nữa đây thường đây là máy vắt ly tâm chạy motor không bảy 0,775 kg thôi mỗi lần vắt được khoảng 20 lít còn đây là cái túi túi đựng túi vắt của nó khi mua hàng ở điện máy cường linh thì quý vị và các bạn sẽ được khuyến mãi thêm một cái túi vắt như thế này Đấy máy thì ờ, vỏ được làm bằng inox rất là đẹp đảm bảo vệ sinh đấy còn cái lồng trong này thì được làm bằng nhôm rất là êm đấy ờ, thì quý vị và bà con ờ, có nhu cầu ờ, mua máy nghiền nghệ máy xay nghệ ờ, hoặc là máy vắt đi tôm về để làm tinh bột nghệ tinh bột sắn dây